mọi người coi cái xe của mình là bách đồ đi camping cái này là đi hai đêm đó xe nhỏ xíu quá trời đồ luôn Chà. xe này nhỏ nên chỉ mang được hai thùng à, <clears throat> hai chục lít thôi. còn cái này là bắt buộc phải có này thì à, cái lò để đột lửa chứ mùa này mà mùa mưa mà quỷ ướt mà không có cái này là thôi chịu khỏi đốt luôn cái cưa đây đó rồi dưới này có cái thùng um, đựng đồ ăn thùng dự lạnh đựng đồ ăn rồi ờ, toilet ở bên kia đấy rồi phía trước nữa ừ, cái này không mở ra được đâu đây đó chất đầy nhóc ở hang ghế sau luôn thấy chưa <laughs> rồi bây giờ mình ờ, chuẩn bị lên trên đường thì à, tới nơi mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé hiện tại tụi mình mới tới cái chỗ cắm trại thì uh, trời à, xung quanh tối lắm đó. cho nên là à, vợ mình đang à, giúp mình setup lều ở à, phía đâu đen đâu kia còn mình thì tranh thủ đi kiểm gỗ để đốt để à, chút nữa à, trời nó lạnh á là lửa nó lên là ấm luôn đây thì mình mới tới là kiểm được củi đây cái chết đây đó mới cắt được một một một một, à, một ít này đó thì bây giờ cho vào cái túi Ikea này xong rồi đem ra ngoài xe ngoài kia rồi kéo về là cái chỗ mình cắm trại ở đâu này đó thì để bây giờ mình cắm máy mình um, quay cho mọi người xem tiếp nhá tại um, mới tới cho nên phải sắp xếp mọi thứ xong xuôi đã rồi mình uh, quay cho mọi người được cho nên mọi người thông cảm nhá cái túi IKEA này mình mua là nó rất là tiền luôn mà. người xài được nhiều lần mà nó rộng nữa đó. đây cùi lúc này cắt này đó. cho vào trong túi này các bạn um, vận chuyển á để vừa vừa tay chứ đừng là để nhiều quả mặt cong bị đau lưng đấy vậy là nó rách túi nữa đó để vừa vừa là sai là bên đó mình để chắc khoảng bốn cục yeah. no cũng nhẹ nhưng mà chắc là ok đây sách như vậy là đi ra ngoài chỗ kéo xe ok Rồi, giới thiệu lại với mọi người đây là cái lò lửa của mình Thì đây là cái cách mà mình hay đốt Thì nó um, áp dụng uh, rất là tốt với mình Thì mình thường đi lấy um, cây khô um, Mấy cái canh cùi nhỏ với lá khô là mình nhét dưới này hết Xong uh, mình cho một ít um, chất gây nghiền vào đây này chỉ lại cho mọi người xem này <laughs> đó, thấy mấy cái trắng trắng không đó cho một ít cái đó vào cho nó giúp nó chạy cho nhanh um, nhất là cái mùa mưa này thì cây nó hay bị ẩm với ướt rồi uh, xong sau đó nếu mà có mấy cái que cùi mà băng uh, à, cái cánh tay á thì cho vào còn có thì mình quật luôn cái um, khúc cổ bự này mình mới cắt này đó nhưng mà với cái lò lửa này của mình nhá làm á thì nó sẽ cháy còn à, nếu mà đốt bình thường mà không có cái lò này á thì mấy cái khúc củi này bự này mà không có mấy cái que gỗ mà bằng cái cánh tay á cho vào môi á thì nó rất là khó cháy thì mình để tạm ba cây đó xong rồi bắt đầu giờ bật lửa nha cho nó cháy như vậy xong rồi bắt đầu là mình lại tranh thủ đi ờ, hột cái đồng củi mà lúc này mình ờ, cắt trước đem về lại đây đó thì ờ, lúc mà đi lấy củi về hết rồi á là là là lửa nó cũng lên luôn đẹp luôn mà mà người để ý là giống như ví dụ các bạn mà quay lại lấy củi á thì nhớ là kêu một người là để ý tới cái củi nó đang uh, cháy ở đấy nhá với mình khuyên là mùa này mùa mùa mùa đóng á thì nó không sao nhưng mà để tập cho các bạn một thói quen á thì các bạn nên có một cái xô nước đó một cái xô nước để ở đây lỡ có chuyện gì tạt nước dập được đó thì chút nữa mình à, lấy cái xô nước xong mình quay lại cho mọi người xem lúc lửa nó lên to rồi nhá ok để bây giờ mình đi lấy thêm củi đợt này mình đi thì à, nghe bảo là cuối tuần này sẽ mưa to cho nên à, mình phải tăng cái bạt bình thường trời mưa là tụi mình à, ít khi đi lắm nhưng mà do hôm nay là thuộc dạng là đầu mùa đi bắt uh, Murray, Spiny, Crayfish à, <laughs> mà lần cuối cùng tụi mình đi là từ năm từ năm 2019 tới bây giờ chưa đi lại được tại vì dịch covid á cho nên là năm nay là hai vợ chồng mình cố gắng quyết tâm đầu mùa phải đi cho bằng được à, cho nên là mặc dù thời tiết xấu nhưng mà cố gắng để đi đấy cho nên đây là lần đầu tiên treo bạt luôn mà thấy à, nó hợp lý phết để uh, vợ mình quay uh, xung quanh cái bạt mà mình mới treo cho mọi người xem thì nếu ai mà muốn đi chơi mà chơi mưa mà ngày á ngày mưa thì uh, sắm cái bạt cái bạt này ờ, của tụi mình mua là uh, ờ, 3 mét nhân 5 mét cho nên là rất là thoải mái luôn đấy rộng rãi thoải mái không sợ mưa mình buộc rất uh, ờ, chắc chắn luôn đó cao rào chưa thì mình có đi mình có mang theo cái cái cái cái máy để mà bắn vịt vào cây để buộc dây rất là chắc chắn mà cái này là bởi vì làm buổi tối là hơi gấp đấy nhưng mà nó vẫn cao ráo này nhưng đứng ở giữa này này nó vẫn chưa tới đầu đó thoải mái luôn rồi mưa gió gì tầm nay nữa cố gắng uh, bắt được uh, crayfish để uh, quay cho mọi người xem thôi mình uh, sẽ quay cho mọi người xem cách mà tụi mình uh, bắt Mary Spiny Crayfish thì mình à, gọi à, ngắn lại là tôm hùm đất nhá mình à, mua cái này ở bán ninh này mấy cái chỗ bán mà đồ xây dựng á cái lưới xong về mua cắt ra gấp đôi lại là tạo thành một cái, cái cày để mà bỏ mồi thì nó sẽ bền môi hơn đó còn cái này là là mấy cái đồ nồi tàng của con nai, bạn mình đi săn về đợt trước là có đem cho mình thì mình để dành để bây giờ đi bắt tối mùn đất luôn đó thì đem một phần nhỏ để vào trong lòng như vậy là đủ rồi thì phần còn lại thì trong cái bịch này đó lâu lâu uh, giống như bát tuổi nay xong ngày mai các bạn thấy cái môi mới cho nó nó nó thơm nhá rồi bây giờ đem đi thả này đây bây giờ mình làm cho mọi người xem này đi bắt cái này á <laughs> mất lòng như chơi nha mọi người <laughs> tại uh, nằm xuống nơi mấy cái chỗ mà có cây á lúc cạo lên nó hay về mắc lắm đó này nằm đi cầm gặp cái mặt dưới mà mặt trên gặp đôi lại như vậy đó cũng cần nằm xa này lôi ra à, ném ra ngoài như thế này là được này. đó như vậy là xong thì à, bình thường á là mình à, ném xong mình chờ cỡ khoảng uh, 15 20 phút lần đầu thử 15 20 phút thử xem kéo lên coi nó có gì không nếu mà 15 20 phút chưa có gì á thì mình sẽ đợi thêm cỡ khoảng uh, nửa tiếng 40 rồi rồi nếu không có thì cho một tiếng đó tại vì nhiều khi um, cái môi nó, nó nó nó chưa ngửi thấy á thì nó không mò tới được đó cho nên đi bắt cái này thì hên xui có hôm á đi uh, bắt được nhiều lắm mà có hôm thì không, không có con nào đi về tay không đó nhưng mà mục đích của đi bắt cái này á, là để um, cho vui để um, hiểu biết thêm chứ không phải mục đích chính là đi bắt con này để mà kiếm ăn đó cho nên là um, mọi người đừng uh, đặt quá nhiều um, hy vọng vào um, đi bắt con này là bắt buộc phải bắt về có nha đó xác định tâm lý là là là là đi chơi vui là chính là vui vẻ đó nếu có thì bonus còn không có thì không sao cả ok mọi người quay cho mọi người coi thêm lần nữa nha đó cho miếng môi ngon vô trong cái lồng xong cái lấy cái cable tie buộc lại các bạn làm cái cái cái cái cái vị mà nhạt môi như mình thế này này chịu khó làm một lần đi mua một lần làm lần mình xài hoài luôn á cái này là mình xài uh, hai ba năm rồi mà chưa thấy á nó bên lắm mà cả đi sai dưới dưới uh, dưới biển luôn đấy nha đó như vậy là xong rồi đi bắt ghe luôn á ngày mai á khi nào đi về á là chỉ cần cắt cái cái này ra thôi đó là lấy cái môi ra cắt hoặc là đem đi vắt là xong chứ không cần phải set up cái gì nữa chứ nếu không có cái này á wow, buộc lại cái này là vất vả lắm có khi nó còn thả đi nữa được chưa rồi là như vậy là xong bây giờ đem đi ném thôi đây này cái miệng cái miệng uh, ờ, nội tạng của con con con nai nó to này Wow Đó, xong rồi bây giờ chỉ có cắt nhỏ ra là bỏ vào thôi chợ cái môi này mà mà, mà Bắt mà không được con nào nữa là <laughs> Do à, <laughs> Chưa gặp thời <laughs> Chứ không phải là do môi ngon đâu nha mọi người Bình thường á, là mình có sai xương ga để bắt nữa Tại vì xương ga là rẻ nhất Một một cái xương ga là hái đồng hả Một xương ga hái đồng hay hay gì đó cỡ cỡ khoảng đó thôi Hả đồng một bọc ba cái. Một bọc ba cái là hai đồng với mình bảo vậy. Thì đó là là là bình thường mình hay sai xương gà. Đó, nhưng mà vì cái này là được cho cho nên là để thử thử xem nó nó nó bén không. Mình chưa bao giờ sai cái nồi tạng ờ, của của con nái luôn á. Tại gan của cừu đó mà gan của cừu nhầy lắm nhưng mà nó mắc mua từng bịch từng bịch vậy là là quả trả bao nhiêu tiền không ngà luôn á đó. đó là chưa bao giờ được thử cái cái cái nái này nha yeah. thì hôm nay thử thử xem nếu mà cái chỗ này á là cái chỗ mình đi à, bắt hôm nay á là chắc chắn có tại vì bạn của mình là mình thì chưa bắt ở đây nhưng mà bạn của mình là bắt ở đây nhiều rồi mà còn to kinh khủng luôn đó cho nên là là hôm nay mình cũng thử lần đầu luôn à, mọi người mà xem video á ai mà muốn biết à, địa điểm này á thì nhớ bình luận ở dưới video để cho mình biết rồi mình chia sẻ cho mọi người chứ mình không muốn um, chia sẻ uh, rộng rãi nhá tại vì um, một phần là bạn mình cùng chỉ ở đấy á thì thì um, kiểu ai comment um, ủng hộ cho mình thì mình sẽ chia sẻ cho cho cho mọi người biết chứ chia sẻ um, rộng rãi là um, mất công ai cũng đổ dồn tới đây thì thì, thì cũng không hay đó nha chứ không phải là mình không muốn chia sẻ đâu nha mọi người nếu mà chỗ nào mà mình uh, tự khám phá thì uh, mình sẽ chia sẻ rộng rãi cho mọi người còn những là chỗ nào mà mình được người khác chia sẻ lại cho mình á thì mình sẽ sẽ chia sẻ um, kính theo kiểu là mọi người inbox cho mình rồi mình sẽ chia sẻ cho từng người đó mọi người thông cảm nhá bây giờ mình sẽ đi thả tiếp mấy cái lông con lại nhá thì đợt này hai vợ chồng mình đi á thì ờ, tụi mình thả tất cả là năm cái lông thôi cả mình với vợ mình là tất cả là năm cái à, theo luật mình đọc á thì một người được năm cái lông lận đó nhưng mà um, nếu nó có thì nó sẽ có thôi chứ các bạn cần phải uh, ờ, sai tới 10 cái lông cho hai người đâu uh, ờ, ai muốn sai thì vẫn được thôi chứ không phạm luật gì hết á nhưng mà xe đập mệt này rồi đi gom lông lại mệt nếu mà hôm nào mình chiếng á thì mình bị sai 10 cái lông giống như kiểu đi mà xác định ừ, hai ba đêm chẳng hạn đó dài ngày thì mình mà siêng thì mình đem ra mình set up hết đó còn uh, như hôm nay mình đi chơi vui là chủ yếu uh, cho nên là là mình cảm thấy năm cái là đủ rồi đó thì tùy mọi người đó rồi bây giờ mình sẽ đi ném hết mọi người nếu mà ném chưa quen á thì nhớ là là buộc vào trước nha chứ không á theo cái đa nhiều khi ném xong cái nhiều nhiều nhiều lần á cái dây này nó bị tuột khỏi tay là đi văng ra ngoài luôn đó nhưng mà bây giờ thì mình ném trước cái đã ok đó cho vào đây ngon lành đó. Cho những ai chưa biết á, thì ờ, đi bắt cái con mà Murray ờ, Spiny Crayfish này á, ở Úc á, riêng ở, ở bang Victoria này á, thì ờ, chỉ được bắt từ mùng 1 tháng 6 cho tới ngày 31 tháng 8 thôi là đúng 3 tháng mùa đông đó cho nên là mọi người đi bắt con này thì cẩn thận tại vì đợt này là người ta sẽ đi kiểm tra rất là nhiều cho nên là nhớ bắt đúng số lượng này đủ đúng số lượng đừng à, bắt uh, quá số lượng rồi uh, rồi uh, bắt uh, thì nhớ kiểm tra cái size này cẩn thận tí nhá nhỏ quá thì đừng có lấy chứ không là bị uh, kiểm tra là mất công rồi á với cả là vì 3 tháng mùa đông cho nên là đi bắt cái này á vui là chính nhưng mà sự giữ sức khỏe là 10 nha phải mặc ấm chứ không ờ, đi bắt lạnh á đi về là lần sau là sợ nhập đi nữa đấy mình đi thì mình ờ, mặc ảo ấm đầy đủ là không sợ gì cả chứ ờ, nếu mà mắng đủ ẩm là là về là lần sau ở luôn nhập đi á nếu mà mọi người mà mà sợ lạnh á thì mình khuyên mọi người là theo kinh nghiệm của mình á thì như mình mặc đồ như thế này này đó nhưng mà ở trong này á thì mình mặc đồ thermo của uh, mua ở Uniqlo á là quần thermo này áo thermo ở trong này đây đây cái áo này áo thermo này đó thì nó rất là ấm luôn mấy cái đồ này um, mua ở Uniqlo á thì cũng uh, giá giá cả nó cũng hợp lý lắm cỡ khoảng uh, 29 hay 39 đồng gì á một cái thì thì uh, mình thì hay canh lúc uh, xéo á mình mua đó mặc rất là ấm luôn đó mọi người thấy trời lạnh bây giờ chắc ở ngoài chắc phải năm sáu độ ấy. thì mình chỉ mặc một cái áo thermo này và một cái áo uh, lông này áo um, kamandu này là hiện tại đang thấy nóng rồi đó đó về quân thì mặc cùng quân mặc quân kamandu quân mình hay đi camping về trong một cái quân thermo thì hiện tại mình đang thấy là nóng chứ không phải là lạnh như mọi người sẽ tưởng đó rồi đội mũ đầy đủ nữa là ok chứ không đừng có sợ là ở ờ, đi mùa đông này ờ, bị lạnh với đồ không có mặc ấm là thấy nóng nữa chứ không không không không, phải lạnh đâu chỉ có là sợ mưa này đó vậy là gió gió to thì sợ sợ cái gì sợ cây nó đổ đó chứ còn mà gió to mà mặc đủ ấm là cũng sao này là chỉ lạnh cái mặt thôi mà ai mà bịt cái mặt lại hoặc là có cái mũ mà đội kính mặt là, là ok đó chỉ có sợ mưa thì đợt này mình đi là dự báo thời tiết là sẽ mưa nhưng mà vì đầu mùa Hôm nay chỉ mới ngày mùng 2 tháng 6 thôi Năm 2022 à, Mà hai năm rồi mình chưa bắt cho nên hai đứa vợ chồng mình là cố gắng thực hiện cái chuyến đi này Thì hiện tại á Người ta bảo là chiều tối nay sẽ mưa to này Mà hiện tại là chưa có mưa gì hết cho, cho nên là mình cảm thấy rất là vui luôn Đó Này mấy cái chỗ cấy này là <laughs> dễ có <laughs> nhưng mà dễ mắc <laughs> hên xui mất lông là có mình à, mình à, lôi nước uh, vào mùa đông những cái tháng này là quá nhiều rồi <laughs> kinh nghiệm dày dặn về lội nước mùa đông rồi cho nên là <laughs> sợ lắm tụi mình mới set up xong cái chỗ mà mà cắm trại của ờ, tụi mình thì ờ, mình sẽ quay sơ cho mọi người xem buổi tối rồi có gì sáng mai dậy thì ờ, mình sẽ quay tiếp cho mọi người nhé thì hôm nay á, nghe thời tiết bão mưa cho nên mình đã à, trăng cái bạt lên này cái bạt này là 5 mét nhân với 3 mét đó thì nếu mà có mưa nó sẽ đỡ lắm đồ đạc để dưới này là không sờ này đó rồi à, cái toilet của tụi mình thì setup ở đây đó trong này có cái toilet đi như ở nhà luôn ẩn nút cái là xả rất là tiện mình kiểu um, khuyên mọi người nếu mà đi kem mà đi cầm trại mà không có cái này thì nên nên uh, xem và sắm một cái nha nó rất là tiện để cho các bạn là thoải mái trong cái việc đi cầm trại không sợ là lúc ờ, phải đi toilet thì thì như thế nào các bạn đi ngoài tự nhiên cũng được mà phải đau hố với trời mưa thì bất tiện chứ có cái lều này này đó tắm hoặc là đi toilet ở trong này rất là tiền luôn lúc tắm thì các bạn gập cái nắp xuống xong rồi đừng tắm trong này là là tuyệt vời đến khi tắm xong đi lau cái này ở ngoài là không có vấn đề gì xảy ra à, dọn dẹp vệ sinh cái này cũng rất là tiền luôn về nhà xả nước xong rồi clean up là sạch sẽ mà nó có cái sử dụng những cái sản phẩm là là uh, hóa học á cho nên là mình đi ở trong này đến khi về nhà nó sẽ ra thành nước chứ không phải là từng cục từng cục nữa cho nên là rất là vệ sinh luôn đó không có có ghê gì hết đó nhưng mà một vấn đề nữa là à, cái này thì nên là gia đình sai với nhau chứ không có à, bạn bè sẽ chung được tại vì nó cũng tệ nhi là um, bạn không muốn đi dọn dẹp vệ sinh của người khác thì người khác cũng sẽ như vậy đó cho nên là um, ai mà đi xác định lâu dài thì nên sắm một cái này cho nó tiện hết sức tiện luôn và nếu mà ai muốn mua thì nhớ kênh giảm giá rồi mua chứ không có đi mua đi ra ngoài hứng lên là đi ra ngoài mua cái giá full price thì rất là, là tốn tiền nhá rồi còn bên này á là cái lều của tụi mình à, cái lều này thì thì mình mua từ ngày xưa à, mua cái lều của Audi thì chỉ có 129 đồng thôi nó rất là rẻ nhưng mà nó cũng cũng um, cũng tốt setup rất là nhanh đó à, không cái lều này setup nhanh lắm không phải gắn từng que một mà nó nó có cái hệ thống của nó đây thì bạn các bạn kéo lên cái là nó thành cái lều cũng nhanh lắm chỉ có cái á, là cái lều này nó sẽ mỏng hơn những cái lều mắc tiền ví dụ như là hai ba trăm tới năm sáu trăm đô đó nhưng mà nhu cầu của tụi mình là là là cũng không nhiều cho nên cái lều này nó cũng phù hợp đấy chỉ có là khi các bạn setup ở trong rồi á thì mang thêm nhiều chăn rồi um, đầy đủ chăn gối nệm man đây như cái này là là mình setup ở trong lều của tụi mình này đó, có gối có chăn màn làm bao ấm thôi không sợ lạnh này mình từ mình nằm á, là niềm phao đó niềm phao bơm bằng điện luôn rồi dưới này một lớp chăn bông trên này á, một lớp chăn bông nữa chưa rồi đây thêm một lớp nữa trời ba lớp chăn này thì bao ấm nha đó còn um, các bạn mà muốn uh, hỏi tại sao bơm được cái nêm mà cao như thế này á này nó cao lắm này đó thấy chưa thì tụi mình xài bằng à, bơm bơm bằng điện thì mình cái có có cái cái nguồn điện thì nếu mà ai mà muốn à, à, biết thêm thông tin á, thì à, để dưới bình luận cho mình biết nhá đó thì trong lều này cái nệm này là nệm queen size nha đó mà rộng rãi rồi còn có thêm cái chỗ đi lại nữa đó để những cái đồ mà quan trọng ở trong này đấy hoặc là những cái đồ ăn mà đồ khô đó rồi ngoài này thì có cái lò lửa của mình đó lúc này ờ, như mình là nói là ờ, khi mà lửa cháy to rồi á, thì mình sẽ để một cái xô nước ở bên cạnh này để ờ, phòng ngừa đó nếu các bạn mà để lò lửa gần lều hoặc là gần mấy cái bát á, thì nhớ để ý cẩn thận nhá đấy lửa này là sắp cháy to này à, ẩm lắm mình đừng quay ở đây đừng cách xa cái lò lửa nhưng mà mà cảm thấy là nóng rồi đó ai mà sợ lạnh ngồi kể cái lò lửa này là báo báo nóng luôn chứ không phải là báo ấm nữa đó cho nên là đi camping mùa đông thì có cái gì có mặc áo quần ấm đầy đủ rồi có cái cái cái lửa có đủ củi lửa là không sợ cái gì hết á đó. đó ok rồi ngoài bờ sóng này á thì à, chỗ mình à, lúc này ném cân đó đây cần câu của mình đó chưa yeah. rồi dưới này thì mình đang à, thả lưới để bắt à, uh, crayfish đây mới câu lên được con cá mú đã chưa <laughs> hôm nay đi uh, bắt crayfish chưa thấy chưa thấy con cá mú là thấy vui rồi đó để bây giờ um, mình đem đi đo xem trên cái bàn mình á, là có cái thước đo cá này là không ở đây đó tại cái đuôi của nó á, là 45 thì bây giờ mình sẽ đem con này đi thả nhá. Chà, chỗ này hơi tối Rồi. nó tịnh một tí. Đó. Đi ra ngoài kia. Đúng rồi, đó, thấy chưa? <laughs> Rồi bây giờ cạo thử cái lông này coi có gì nha không cả chi không cả chi nhưng mà nhìn cái lỗ này hơi to to ạ à. <laughs> nằm lại thử coi rồi đi kiểm tra mấy cái lông khác đây mình mới kéo cái lông lên thì mọi người thấy cái gì được không <laughs> một con Marie cray, Spiny Crayfish đó Mà nó sắp bo ra khỏi lông nữa này Thấy chưa Wow, hai năm rồi mới thấy nó Thế bây giờ mình tháo ra Thì con này á là mình biết chắc là sẽ nhỏ rồi Nhưng mà mình sẽ tháo ra Để mà đo cho mọi người xem Cái cách thức đo như thế nào nhá Con này thì càng là khỏe lắm Cẩn thận là kẹp á đó thấy người nào gái á rồi còn này thì mọi người bắt cẩn thận nha nhớ bắt từ sau lưng này giống như mình này rồi á bây giờ đó thì lấy hai cái tay này kẹp đằng trước đó để cho nó khỏi gồng rồi bây giờ á đó á này người ta chỉ này đó từ cái mắt đó tại sao cái phân cuối cái đầu là ở đây chưa đó từ cái mé mắt này tới nơi phân cuối của cái đầu đó thì cái thước này là ngắn nhất là 10 xăng bự nhất là 12 xăng nghĩa là dưới 10 phải thả mà trên 12 cũng phải thả chứ à. chỉ được bắt trong khoảng này thôi rồi chơi đo này từ mắt tới 10 <laughs> tới giữa lưng lưng là con này rất là nhỏ luôn đó cho nên nhìn cái là mình biết à bắt quen rồi là nhìn cái là biết đó là phải thả liền đó thì bây giờ mình sẽ mở lên cho mọi người xem là con này coi còn được hơn cái nhá bây giờ mình cho mọi người coi để phân biệt luôn này con này á có hai cái chấm này này ở đây này đó ở trên cái càng một hai càng số 2 từ trên xuống một hai đó là con này là con cái nha còn nếu con đực á là nó có hai cái chấm ở dưới hai cái càng cuối cùng này là càng một hai ba bốn nó sẽ lôi ra giống như cái, nó, nó, nó có một cái cục vậy đó, là hai cái chân cuối cùng là nó có hai chấm này là con đực đó thì thường con cái á, là khuyến khích là nên thả để làm gì để sau này nó có trứng á, là nó sẽ sinh sản ra được nhiều con như thế này hơn tại vì con này á, là là ngày xưa người ta đánh bắt nhiều quá cho nên là là là là bây giờ là coi như là đang à, trong tình trạng là nguy hiểm đó cho nên người ta phải bảo vệ nó vẫn cho bắt nhưng mà phải bảo vệ bắt đúng sai đó thì con này là cái con um, đầu tiên tối nay của tôi mình đó nhìn rất là đẹp luôn đợt này mình à, muốn bắt vài con để về thả trong cái hồ cá đó. <laughs> là hai năm rồi mình mới được cầm nó lên tay này rất là may mắn luôn lúc này á là mình mới um, câu được một con cá mũ bây giờ lại được thêm con này nữa là chuyến đi này là quá quá hạnh phúc luôn đó thì um, để uh, xem mình có bắt được cái gì nữa không rồi uh, mình sẽ quay thêm cho mọi người nhá cảm ơn mọi người thì bây giờ là ừ, mình quay mình đo xong rồi cho mọi người xem rồi bây giờ là mình sẽ thả nó nha chỗ này là hơi xa mặt nước nhưng mà mình làm xuống nhẹ nhàng thì không sao đâu này rồi tạm biệt vài năm nữa gặp lại đang bị đỡ đợi một tí cho nó bật lại lật lại đó con này nhìn hai cái càng trắng này. ừ này kéo lên thấy trắng trắng là thấy biết rồi có hang rồi <laughs> vui